Hôm 9 tháng 1, The Washington Post đưa tin độc quyền rằng dựa trên hình ảnh vệ tinh của 6 thành phố Trung Quốc cùng video trực tiếp đăng trên mạng xã hội và lời kể của nhân chứng cho thấy số người chết vì COVID-19 ở Trung Quốc cao hơn nhiều so với con số do nhà chức trách Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố. Điều này làm sâu sắc thêm nghi ngờ về độ tin cậy của Bắc Kinh trong việc công khai thông tin dịch bệnh. Một đặc điểm bùng phát dịch hiện nay ở Trung Quốc xuất hiện lượng lớn các ca tái nhiễm, triệu chứng khi tái nhiễm nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lần nhiễm đầu tiên do hệ miễn dịch hoạt động không hiệu quả. Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo chủng Omicron có biểu hiện nhẹ như cúm thông thường và hạ mức nguy hiểm xuống mức B. Tuy nhiên, thực tế chủng virus này ở Trung Quốc lại gây ra những tổn thương nặng ở phổi, tạo ra rất nhiều trường hợp có hội chứng phổi trắng và dẫn đến tử vong nhanh chuyên gia Ngô Tôn Hữu, nhà dịch tễ học trưởng tại CDC Trung Quốc, đã thừa nhận rằng trong đợt dịch bệnh đang lan rộng hiện nay, thực sự có khả năng đã xuất hiện một chủng COVID-19 đột biến mới. Ảnh vệ tinh cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói dối trắng trợn về số người tử vong. Kính thưa quý vị, trong một tháng qua, tình hình dịch bệnh vừa bùng nổ nghiêm trọng. Nhiều hình ảnh và video được người dân từ Trung Quốc đại lục cung cấp cho thấy các nhà tăng lễ ở khắp Trung Quốc đại lục đã phải hoạt động không ngừng nghỉ, thậm chí là quá năng suất dẫn đến kiệt sức. Một số lò hỏa táng bị cho là do hỏa thiêu liên tục dẫn tới nóng quá mà phát nổ. Dù vậy, chính quyền Trung Quốc khẳng định chưa đến 40 người chết vì COVID-19 kể từ ngày 7 tháng 12. Cho tới ngày 9 tháng 1 vừa qua, tờ Washington Post đã công bố ảnh chụp vệ tinh của 6 thành phố gồm Bắc Kinh, Đường Sơn, Côn Minh, Trình Độ, Nam Kinh và Hồ Châu cung cấp bằng chứng rõ ràng về hoạt động tăng lễ tăng đột biến so với vài tháng trước và cùng kỳ năm ngoái, cũng như so với các nhà tăng lễ trên cả nước, bao gồm như số lượng xe tang, hàng dài người dân xếp hàng chờ hỏa táng người thân. Lượng giao thông nhìn từ hình ảnh vệ tinh cũng như các video và ảnh đám đông lớn đang chờ đợi bên trong và bên ngoài nhà tang lễ, cho thấy hoạt động giao thông vượt quá mức được thấy trong các khoảng thời gian tương đương trong năm qua. Chiếc xe tải đặc biệt thường được sử dụng làm xe tang là một trong những phương tiện dễ nhận ra trong các cảnh quay vệ tinh và video được Washington Post xác nhận. Đoạn phim về hàng dài người xếp hàng bên ngoài nhà tang lễ vào ban đêm cho thấy nhiều thành viên trong gia đình đã chờ đợi suốt đêm để sắp xếp cho người quá cố. Những hình ảnh này là sự củng cố quý giá cho những quý vị còn hoài nghi về tin tức tình hình dịch bệnh tại đại lục trong những ngày qua. Một nữ nhân viên lễ tân tại nhà tang lễ Giang Nam ở Trùng Khánh, vùng Tây Nam Trung Quốc đã mô tả hàng dài xe tang chờ vào nhà trong những ngày gần Giáng sinh. Cô cho hay rằng Tôi đã làm việc ở đây 6 năm và chưa bao giờ bận rộn như thế này. Thùng đông lạnh đã chật kín và toàn bộ 8 lò hỏa táng để hoạt động 24 trên 24. Điện thoại tôi nhìn chung liên tục đổ chuông. Trong một tháng qua, nhà tăng lễ Đông Lâm ở Thành Đô đã ngừng tổ chức tăng lễ truy điệu. Theo đó, mỗi gia đình chỉ có 2 phút để vĩnh biệt thi hài thân nhân là người quá cố. Nhà tăng lễ ở ngoại ô Bắc Kinh đã nhanh chóng xây dựng một bãi đậu xe mới. Vị trí xếp hàng vào một nhà tăng lễ ở Thượng Hải đã bị giới cò dịch vụ tăng lễ tận thu tới 300 nhân dân tệ. Ít nhất 4 nhà tang lễ mà Washington Post liên hệ đã ngừng cung cấp dịch vụ tưởng niệm về quá tải. Họ chỉ cung cấp dịch vụ hỏa táng và lưu trữ hài cốt. Trên thực tế, các hình ảnh khớp với nguồn tin của Washington Post và các bài đăng trên mạng xã hội đã được xác minh. Bắc Kinh, ông Tàng Quang, cựu nhà dịch tễ trưởng tại CDC Trung Quốc, ước tính Bắc Kinh là một trong những thành phố bị thảm họa sớm nhất của làn sóng lây lan COVID-19 này tại Trung Quốc. Theo đó, đến cuối tháng 12 vừa qua, Bắc Kinh đã có tới 80% dân số trở lên bị nhiễm virus. Nhiều video cho thấy các bệnh viện ở thủ đô Trung Quốc tràn ngập bệnh nhân, trong đó đa số là người lớn tuổi. Theo những hình ảnh do Masai chụp được vào ngày 24 tháng 12 cho thấy, nhà tăng lễ ở Thông Châu, ngoại ô Bắc Kinh, dường như đã xây dựng một bãi đậu xe mới vào khoảng thời gian đó. Kiểm tra các hình ảnh khác do Planet Lab chụp, Washington Post đã xác định rằng quá trình mở rộng xây dựng này xảy ra vào hoặc sau ngày 22 tháng 12. Hai ngày sau, khu vực này của nhà tăng lễ đậu xe đã hơn 100 xe. Thượng Hải, một video ban đêm được đăng trên tàu Yun, phiên bản tích tốc tiếng Trung Quốc vào dạng sáng ngày 28 tháng 12 cho thấy một hàng dài người xếp hàng bên ngoài nhà tăng lễ Bảo Hưng. Người đăng tải video lên cho hay người thân và những người làm dịch vụ môi giới tăng lễ xếp hàng thay đã xếp hàng chờ hơn 5 tiếng đồng hồ. Người đăng video nói, tôi chưa bao giờ thấy hàng người xếp hàng dài như vậy bên ngoài Bảo Hưng. Các nhà tăng lễ lớn của Thượng Hải đã trải qua 18 tháng vắng vẻ. Việc xếp hàng dài như vậy chắc chắn là bất thường. Côn Minh So với những hình ảnh được chụp ở một năm trước, ngày mùng 5 tháng 1, bãi đậu xe bên ngoài nhà tăng lễ Côn Minh, tỉnh Vân Nam đông đúc bất thường với cảnh xe cộ đậu trên đường gần đối vào. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 12, có tài khoản trên Tẩu Duyên đăng hình ảnh và video ghi lại tình cảnh đông đúc tại nhà tăng lễ này. Cảnh quay video được ghi cả vào ban ngày và ban đêm. Một video khác, những hàng người nối đuôi nhau đi qua một tòa nhà, người đăng tải đã miêu tả rằng đại dịch COVID-19 năm nay, rất nhiều người đã xếp hàng cả đêm. Hàng loạt cáo phó trên cả nước trong tháng qua, nhiều cao phó đã cho thấy số lượng lớn nhân vật nổi tiếng qua đời. Nhiều người trong số họ là chuyên gia, học giả và đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng lý do họ qua đời không được phản ánh trong số liệu thống kê của nhà chức trách. Đáng kể trong đó có cựu quan chức ngoại giao từng giúp đàm phán để Hồng Kông trở lại Trung Quốc. Người vợ quan chức này đã nói ông ta đã bị COVID-19. Hay như nhà thiết kế linh vật cho Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh năm 2008 được thông báo qua đời vì cảm nặng. Trên thực tế, kể từ khi bắt đầu bùng phát đại dịch đến nay, các chính quyền Trung Quốc tính số người chết vì COVID-19 luôn là một vấn đề gây tranh cãi. Kể từ tháng 12 năm ngoái, chỉ những người chết vì suy hô hấp mới được đưa vào thống kê chính thức, bất kể họ có xét nghiệm dương tính với virus hay không. Các quan chức y tế Trung Quốc đã cố gắng trấn an công chúng bằng cách trích dẫn tỷ lệ tử vong thấp 0,1% của biến thể Omicron. Theo thống kê chính thức của nhà chức trách Trung Quốc, kể từ khi đại dịch bắt đầu đến nay tại Trung Quốc mới có hơn 5.200 người đã chết vì COVID-19. Tuy nhiên, giới chuyên gia quốc tế dự đoán rằng thực tế hàng ngày số người Trung Quốc đại lục chết vì COVID-19 là gần 5.000 người. Đồng thời, nhiều mô hình dự đoán rằng vào năm 2023, hơn 1 triệu người ở Trung Quốc sẽ chết vì COVID-19, trong đó người già bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong 3 năm đại dịch COVID-19 vừa qua, nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc thường tự hào về ưu thế thể chế chính trị độc đảng của họ trong cuộc chiến chống lại đại dịch này. Nhưng bằng chứng về số người chết theo cấp số nhân được cung cấp bởi hình ảnh vệ tinh nêu trên lại khiến chúng ta thấy rõ tuyên bố của họ thật lố bịch. Hoàng Yến Trung, thành viên cấp cao về sức khỏe toàn cầu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ cho biết, thời kỳ cho đến trước mùa xuân năm 2021 thì Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn rất tự hào về các biện pháp kiểm soát COVID-19 của họ. Nhưng giờ đây, có vẻ như mọi thứ đang sụp đổ, mô hình ứng phó với đại dịch của Trung Quốc đã trở thành trò cười. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến tính hợp pháp của chính chế độ. Triệu chứng lạ sau khi nhiễm COVID-19, người tái cấp cứu, người toàn thân sưng vù. Gần đây, sau khi bị nhiễm bệnh, một số bệnh nhân ở Trung Quốc đã đăng một số video cảnh báo rằng virus không đơn giản giống như những tuyên bố của phía quan chức và đưa ra lời khuyên rằng mọi người cần phải tự bảo vệ mình một người phụ nữ 30 tuổi đã đăng một video nói rằng cô đã bị nhiễm COVID-19 vào ngày 12 tháng 12. Cô bị sốt cao 40 độ, giữa chừng có những đợt tái phát nhưng sau một tuần thì chuyển sang âm tính. Thường ngày cô thích tập thể dục nên thể chất của cô ấy khá tốt. Tuy nhiên vì đã nghe theo lời nói của một số chuyên gia rằng loại virus này chỉ là cảm cúm thông thường, vì vậy cô không coi trọng nó. Kết quả là sau khi hồi phục và làm việc trong 2 ngày sau đó, cô cảm thấy cơ thể mình không ổn. Huyết áp lúc đó chưa đến 80, lúc này tôi thấy ngạt thở, chân tay tê lạnh. Cô cho biết cô chỉ nghĩ đơn giản là mình bị mệt, nhưng bố mẹ cô đã nhất quyết đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả là trên đường đến bệnh viện cô đã xuất hiện tình trạng thở gấp, chân tay tê cóng, hai tay co giật. Khi đến bệnh viện cô đã bất tỉnh và được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. May mắn được cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng. Một người phụ nữ trẻ tuổi khác sau khi bình phục, cô đã bị viêm cơ tim cấp tính, khó thở và ngất đi, cho đến khi được thở oxy tại bệnh viện thì các triệu chứng trước đó mới thuyên giảm. Cô đã đăng một đoạn video nói rằng sau khi chuyển sang âm tính vẫn phải chú ý vì có thể bị tái nhiễm. Cô nói rằng sau khi hồi phục, cô xuất hiện các triệu chứng như tức ngực, chóng mặt và ngất xỉu. Ba ngày đầu tiên tôi bị sốt, sang ngày thứ tư thì bắt đầu ho, ho không nặng lắm, sau đó thì khó thở rồi ngất đi. Tôi đến bệnh viện cấp cứu thì phát hiện mình bị viêm cơ tim cấp tính. Đêm đó phải thở oxy để giảm đau, bây giờ thì tôi đang uống thuốc tại nhà. Một người đàn ông trung niên cũng đăng video nói rằng anh dương tính với Covid-19 suốt một tháng và không dám ra ngoài. Ra ngoài gặp gió lạnh thì bị sốt, đi bộ được hơn 50 mét thì bắt đầu thấy khó thở. Vào ngày 5 tháng 1, một người đàn ông gửi video cầu cứu. Cứu tôi với, tôi vẫn chưa muốn chết trên mạng xã hội đại lục. Người đàn ông này nói, hơn 20 ngày trước, tôi cảm lạnh, sau đó thì dương tính. Sau khi liên tục dương tính như vậy, thì toàn thân sưng tấy, toàn thân đều phù lên, mặt cũng bị phù, toàn thân biến dạng. Trong video có thể thấy khuôn mặt của người đàn ông sưng tấy đến biến dạng, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào. Chúng tôi đã bỏ ra hơn 100.000 nhân dân tệ, tất cả tiền tiết kiệm của tôi đã tiêu hết rồi, đã đi rất nhiều bệnh viện nhưng các bác sĩ đều không phát hiện ra, các loại xét nghiệm đều vô ích, đều không trị được. Bác sĩ nói rằng tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Anh đã yêu cầu cư dân mạng truyền phát video và cho anh ấy ở đâu có bác sĩ giỏi có thể giải cứu mình. Một người đàn ông khác ở Bắc Kinh đã bị liệt mặt nghiêm trọng sau khi nhiễm COVID-19 và đã được điều trị trong vài ngày nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Một người phụ nữ khác cũng bị di chứng liệt mặt sau khi nhiễm bệnh. Nếu không bặm môi khi uống nước, nước sẽ chảy ra ngoài. Cô thở dài rằng COVID-19 này thực sự khủng khiếp. Gần đây, một đoạn ghi âm của một người trong ngành y tế ở Bắc Kinh đã bị dò dỉ trên mạng. Anh tiết lộ với gia đình rằng có rất nhiều người bị nhiễm trùng thứ phát đang nằm trong bệnh viện. Các triệu chứng thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Khả năng miễn dịch của họ không còn, còn TV thì không còn báo cáo về các trường hợp tử vong nữa. Bang ghi âm cảnh cáo đừng để bị tái nhiễm COVID lần 2. Vào ngày 9 tháng 1, tài khoản Twitter Ju Tokyo Star tweet rằng một bác sĩ từ bệnh viện ở Bắc Kinh tiết lộ hiện tại các bệnh nhân tái nhiễm lần hai trong bệnh viện đang trong tình trạng rất nghiêm trọng. Những chuyện này hoàn toàn không được báo cáo, mọi người phải cẩn thận, đừng để bị tái nhiễm lần hai Trong đoạn ghi âm, người đàn ông được cho là bác sĩ nói với đầu dây bên kia, tái nhiễm lần hai rất nghiêm trọng. Hiện giường bệnh trong bệnh viện của anh ấy đã chật kín, hầu hết đều là bệnh nhân tái nhiễm COVID-19 lần 2. Những chuyện này truyền thông không đưa tin. Bệnh nhân tái nhiễm lần hai nghiêm trọng đến mức hệ thống miễn dịch của chính họ cũng hoạt động không tốt. Tất cả chúng ta đều phải dựa vào globulin, miễn dịch của con người để duy trì hệ thống miễn dịch của chính mình. Bệnh nhân đều đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ này cũng nói rằng các tế bào miễn dịch của bệnh nhân sẽ biến mất sau 30 ngày kể từ khi dương tính. Bác sĩ này nói hiện giờ bệnh viện rất khó khăn bệnh nhân nằm bệnh viện hết thuốc. Ở bệnh viện chúng tôi, những người tái nhiễm COVID lần hai rất nhiều. Bác sĩ cũng cho biết khi được hỏi về cảm nhận của bệnh nhân trong bệnh viện, họ đều nói rằng khi tái nhiễm COVID lần 2, thân thể đau nhức gấp 5, 10 lần so với lần đầu. Vị bác sĩ đã tiếp tục, tôi rất sợ khi nhìn thấy những bệnh nhân tái nhiễm lần 2. Một số người lớn tuổi ở độ tuổi 60 và 70 đã chết. Về cơ bản, những người ở độ tuổi 60 và 70 bị tái nhiễm lần 2 chắc chắn sẽ gây ra các biến chứng khác người đó không thể vượt qua được và những chuyện này thì không được báo cáo. Những bệnh nhân này trong bệnh viện thật quá khổ, dù chỉ ốm nhẹ, ho nhẹ họ cũng không thể vượt qua. Bác sĩ còn nói mỗi ngày bệnh nhân phải truyền hai liều globulin miễn dịch, mỗi ngày sẽ tốn 2.000 nhân dân tệ, tức khoảng 295 đô la Mỹ. Người có gia cảnh không tốt sao có thể truyền nổi. Đừng nghe các chuyên gia nói trên TV, tất cả những điều họ đang nói hiện giờ đều là để ổn định xã hội. Nếu họ nói thật, tôi nói với bạn rằng xã hội sẽ hỗn loạn, bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân tái nhiễm lần hai, cũng có người đã chết, TV đều không đưa tin. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hoan nghênh quý vị hãy để lại bình luận bên dưới. Hãy bấm đăng ký kênh để đón xem nhiều video khác từ Duyên Vạn Cổ. Sau cùng, xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.